Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Xuân Cầu Đại Phát phần 1. Xuân Cầu là tên một ngôi làng cổ thuộc xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Xuân Cầu nằm sát sông đào Bắc Hưng Hải, còn đường chính vào làng có tên là Tô Quyền. Đường Tô Quyền từ quốc lộ xuyên Á AH14 chạy dài qua làng Xuân Cầu, qua Ocean Park, công viên nước tạo sóng Royal Wave và Vinhomes Ocean Park 2 từ Hồ Gươm đi đến làng Xuân Cầu chỉ chừng hơn 20 cây số, tầm khoảng 23 cây số. Tới đây đường Tô Quyền sẽ trùng với đường 3,5 vành đai tăng giá trị của dự án Vinhomes. Dự án đầu tư của Vinhomes ở đây lên tới 458 hecta, vốn đầu tư 33.000 tỷ, tương đương với 1,5 tỷ USD. Hình ảnh một cổng làng Xuân Cầu. Xuân Cầu là quê hương nơi sinh ra anh hùng lực lượng vũ trang Đại tá Tô Quyền. Ông tô Quyền sinh năm 1929, ông theo cách mạng từ nhỏ và có thời gian hoạt động an ninh ở Tây Ninh. Thời điểm hoạt động ở Tây Ninh, ông giữ chức phó ban an ninh. Khi ông mất, các lãnh đạo Tây Ninh đã lập bàn thờ, thờ cúng ông. Dịp ông được truy tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang cùng với nhiều lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã cất công đến dự để tưởng nhớ ông. Ông Tô Quyền lập nhiều chiến công trong các công tác phản gián ở Tây Ninh, phát hiện và tiêu diệt nhiều đối tượng do chế độ Việt Nam Cộng Hòa cài cắm vào trong tổ chức đảng. Ông nổi tiếng với hai nghiệp vụ đặc sắc, đó là lấy địch đánh địch và dùng ác diệt ác. Bằng nghiệp vụ này, ông đã khiến cho nhiều tình báo viên của Việt Nam Cộng Hòa tự nghi ngờ và tiêu diệt lẫn nhau. Phụ trách an ninh Tây Ninh từ năm 1965 đến năm 1975, ông mới trở ra Bắc để lại trong lòng người dân và các chiến sĩ cách mạng Tây Ninh sự cảm mến thân thương, đặc biệt là người nữ trợ lý đã vào sinh ra tử với ông, như cô Hai Lãnh, cô Năm Tâm. Vì thời gian hoạt động ở Tây Ninh, ông lấy tên con trai là Tô Lâm làm bí danh. Thế nên cái tên Tô Lâm được các đồng chí của ông từng hoạt động ở Trung ương Cục miền Nam biết đến rất nhiều. Nhiều người từng hoạt động ở Tây Ninh như Bùi Thiện Ngộ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng sau này đều giữ những chức lớn như Tổng Bí Thư, Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ tướng. Ông Tô Quyền chính là thân phụ của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bây giờ. Hình ảnh ông Tô Lâm, Bí Thư Hải Phòng Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sinh ra ở Tây Ninh vào những năm ông Tô Quyền hoạt động ở đó. Chắc chắn các ông Châu, Quang đã từng nghe về người đi trước kể về những gắn bó của ông Tô Quyền trên mảnh đất quê hương mình trong thâm tâm các ông, đại tá Tô Quyền thân thuộc như một người đi trước của mảnh đất Tây Ninh anh hùng. Xuân Cầu là đất sinh nhiều người tên tuổi trong quan trường cũng như văn hóa nghệ thuật như Tô Hiệu, Tô Duy, Tô Dĩ, Lê Văn Lương, Tô Quang Đẩu, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Công Hoang, Tô Lan Phương và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bây giờ. Nhưng không chỉ về văn hóa chính trị, Xuân Cầu còn có những doanh nhân thành đạt, những người tài giỏi về thương trường,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 Quãng thời gian này cũng là quãng thời gian ông Tô Lâm đang đảm nhiệm việc phòng chống các đối tượng tổ chức phản động ở châu Âu. Thành công kinh doanh của ông Tô Dũng song song với thành công của ông Tô Lâm trong việc triệt phá vô hiệu hóa các tổ chức phản động người Việt tại châu Âu. Điều này còn theo hai ông Tô Lâm và Tô Dũng thêm nhiều năm nữa. Ông Tô Dũng mở mang kinh doanh bao nhiêu thì ông Tô Lâm bắt bớ tiêu diệt bọn phản động bấy nhiêu khi ông Tô Dũng tăng tiền đầu tư qua từng thương vụ thì những án tù của người bất đồng chính kiến do ông Tô Lâm bắt cũng tăng theo. Hình ảnh ông Tô Dũng Ông Tô Dũng là em ruột của ông Tô Lâm. Ông Dũng có mối thù với Bộ Giao thông Vận tải, thời mà ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng Bộ này. Lúc đó, Xuân Cầu chỉ là một công ty trách nhiệm hữu hạn, nhận được dự án xây hầm bộ Phước Tượng Phú Gia Huế trên quốc lộ 1A dự án trị giá 1.300 tỷ, thời điểm năm 2010-2011. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã chỉ định Cục trưởng Cục Giao thông Đường bộ ký kết hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu thực hiện dự án. Thế nhưng khi ông Thăng về làm Bộ trưởng Bộ Giao thông, ông cũng là đại biểu Thanh Hóa. Ông Thăng thay luôn Tổng Cục trưởng Đường bộ bằng ông Lê Đình Thọ, đang là Phó Chủ tịch Thanh Hóa, Ông Thọ hủy luôn dự án hầm bộ phước tượng của công ty Xuân Cầu. Ông Tô Dũng đã đâm đơn kiện ông Lê Đình Thọ ra tòa án. Vụ kiện này kéo dài nhiều năm, có lúc tưởng xử nhưng lại hoãn vì lý do ức ơ là một thẩm phán bị ốm. Thông tin cuối cùng về vụ kiện này là năm 2016 vẫn chưa đâu vào đâu. Đến năm 2017, ông Thăng bị kỷ luật rồi đi tù. Nguyên nhân từ nguồn tin mật cho biết, trong báo cáo của công an có nói rằng mỗi lần ông Trần Đại Quang trực ở Sài Gòn, đều ngồi nhậu cùng ông Thăng và cả hai ông có phát ngôn không hay về Tổng Bí Thư Trọng. Thậm chí báo cáo còn cho biết ông Quang muốn làm Tổng Bí Thư, còn ông Thăng muốn làm Thủ tướng. Còn nguyên nhân công bố công khai trên báo chí thì ai cũng biết, đó là do sai phạm của ông Thăng khi làm ở Tập đoàn Dầu Khí. Đến nay, ông Lê Đình Thọ đang làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Ông Thọ là người quản lý chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam thời ông Đặng Việt Hà làm cục trưởng. Mới đây, ông Đặng Việt Hà đã bị khởi tố bắt giam vì những tiêu cực ở cục này. Hội nghị tổng kết triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Đăng kiểm diễn ra ngày 30 tháng 12 năm 2021. Ông Lê Đình Thọ dự và chỉ đạo hội nghị. Ông phát biểu ghi nhận thành công của Cục Đăng kiểm năm 2021 và căn dặn Cục Đăng kiểm phải làm gì vào năm 2022. Các trung tâm đăng kiểm đã thích ứng kịp thời với diễn biến dịch để phục vụ vận tải theo đúng quan điểm chỉ đạo của chính phủ, vừa phòng chống dịch vừa phục hồi kinh tế. Ngành đăng kiểm thấu hiểu, chia sẻ và đề xuất tham mưu các cơ chế chính sách theo định hướng của chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Thứ trưởng Lê Đình Thọ ghi nhận, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh đất nước đang trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19, Ngành đăng kiểm cần quán triệt và tiếp tục tinh thần phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân. Những hành động nhiệt tình, chu đáo, trách nhiệm trong tháo gỡ khó khăn sẽ được người dân, doanh nghiệp ủng hộ. Trong năm 2022, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam phát huy tốt hơn thế mạnh hiện đang có, ứng dụng công nghệ và quản lý, tiếp tục đổi mới sáng tạo trong xây dựng chính phủ điện tử đăng kiểm Việt Nam – là một trong các đơn vị dẫn đầu ngành giao thông vận tải về ứng dụng công nghệ. Hình ảnh ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan tham mưu, ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã giúp Cục Đăng kiểm Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Năm 2022, tập thể lãnh đạo Cục và toàn bộ công chức viên chức Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp tục đồng hành hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà khẳng định, trở triều thầy, những lời cam kết tốt đẹp của cấp dưới Đặng Việt Hà với cấp trên Lê Đình Thọ chẳng biết thế nào, mà giờ Đặng Việt Hà bị công an bỏ tù vì tội ăn hối lộ. Còn cấp trên Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã nhiều tháng nay từ khi vụ đăng kiểm tràn ngập trên các mặt báo, ông ta ít xuất hiện. Vito Colowan khi nhường lại quyền kiểm soát thế giới ngầm cho con trai, ông có nói một câu về mối thù khi dịch sang tiếng Việt nhiều người dịch khác nhau, nhưng có lẽ bản dịch của Ngọc Thứ Lan mượt mà nhất. Câu ấy là nếu cần phải trả thù thì càng để lâu càng tốt. Ông Tô Quyền sau năm 1975 từ Tây Ninh trở về Bắc. Ông làm giám đốc công an Hải Hưng nhưng ông vẫn nhớ đến những kẻ thù mà ông đã chiến đấu với chúng thời ông ở Tây Ninh. Ông xin chuyển công tác về Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam và Cải tạo Phạm nhân C24 để đối diện với những kẻ thù cũ là những sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Dòng họ Tô ở Xuân Cầu là một dòng họ danh giá, mà để làm nên điều đó không thể thiếu được yếu tố truyền thống kế thừa các thế hệ.